Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy tháng 11 năm 2021. Tháng 8 dương lịch bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 âm lịch, tức ngày Quý Sửu, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu đến 26 tháng 10 năm 2021 âm lịch tức ngày nhâm ngọ tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu. 1. Tử vi tuổi Tý, Nhìn chung tháng này vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, tuổi Tý có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Tam hội còn đảm bảo các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Mặc dù có vẫn điểm báo kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Tháng có đào hoa chiếu mệnh còn mang tới nhiều hỷ sự bất ngờ, nhân duyên tốt lành giúp người độc thân đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tình yêu cho mình, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Tình cảm lứa đôi ổn định và vẹn tròn. Về phương diện sức khỏe, tuổi Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 10 âm lịch này. Bản mệnh được cát tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi tháng 11 dương lịch năm 2021 người tuổi Sửu có nguy cơ phải đương đầu với không ít sự cố và trục trặc Vận trình tháng xa suốt, mọi việc diễn ra không được như ý ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và tinh thần của con giáp này. Tháng này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của bản mệnh khá ảm đạm. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Bởi sức lực có hạn, nên chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện, Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bản mệnh rung động. Sức khỏe có dấu hiệu sa sút do căng thẳng và áp lực kéo dài. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, tuổi Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. 3. Tử vi tuổi Dần theo tử vi hàng tháng 12 con giáp cho thấy vận trình của tuổi dần được nâng đỡ rất nhiều bởi quan hệ lục hợp thái tuế, vượt qua các tháng đại hùng từ trước, nên tháng này người tuổi dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi. Bên cạnh đó tháng này Nguyệt lệnh lâm đất từ dự báo về những hung hiểm luôn rình rập, có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản bước tiến, có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân. Vậy nên bạn đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình. Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều. Cát tinh soi chiếu giúp chuyện tình cảm cũng có chuyển biến tích cực, người độc thân vượng đào hoa, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão đang có được sự tự tin khá lớn khi những việc bạn làm và theo đuổi đều đem về kết quả khả quan. Bạn đang dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó và đây cũng chính là động lực để tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Tài chính trong tháng đang trên đà tăng tốc. Có cát tinh soi chiếu nên chuyện làm ăn của tuổi mão khá thuận lợi, rất thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Với sự thông minh, tài hoa và đặc biệt là biết giữ chữ tín của mình, bản mệnh sẽ có thêm được nhiều dự án triển vọng cũng như cơ hội kiếm tiền tốt đẹp. Về phương diện tình cảm, bản mệnh nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen, chỉ là bạn có sẵn sàng mở lòng không hay vẫn muốn đặt sự nghiệp lên trên tình cảm. Đáng chú ý, tình hình sức khỏe tháng này có phần xa sút do có hung tinh tác động. Bạn có thể sẽ thường thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, Hung tinh còn mang điểm báo tai họa, thậm chí bản mệnh còn gặp phải họa huyết quang, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc cần hết sức tập trung chú ý. 5. Tử vi tuổi thìn Tháng 11 này công việc của người tuổi thìn gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa. Sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Về tài lộc, hung tinh xuất hiện khiến tài chính ảm đạm, có dấu hiệu tổn hao nặng nề, Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Tài khí xa sút nên bạn tốt nhất chớ nên tham gia vào các hoạt động đầu tư kẻo tiêu tán tài sản. Chuyện tình cảm của người tuổi này không hề dễ dàng trong tháng kỷ hợi này. Nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh, chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Người nhà nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn tới nữ mệnh tuổi thìn. Phương diện sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, chủ yếu do áp lực tinh thần khiến bạn thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu, stress, ăn uống kém ngon, có thể bị sụt cân. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Đối với người tuổi Tỵ, tháng 11 này cục diện tương xung thái tuế nên vận khí giảm mạnh, gặp nhiều trở ngại, khó được yên ổn. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn, Tháng mới này hung tinh hoành hành, tài lộc của tuổi tỵ giảm sút khá nhanh, khó tránh khỏi tình trạng hao tài, tốn của. Tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án giang dở. Vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Người đến kẻ đi nhanh chóng, chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì thì mọi thứ đã dễ sang hướng mới vượt tầm kiểm soát của con giáp này có điểm báo chia ly, dạn nứt về tình cảm trong tháng, bạn nên có công tác chuẩn bị. Tinh thần áp lực và căng thẳng khiến sức khỏe của con giáp này đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày người tuổi tỵ nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. 7. Tử vi tuổi ngọ Vận trình tháng của người tuổi ngọ có hung có cát, có suôn sẻ có trắc trở. Bạn có các tinh chiếu mệnh, đón nhiều điểm sáng nhưng đồng thời hung tinh vẫn luôn rình rập, sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào. Nhờ sự giúp đỡ của Nguyệt lệnh Lâm đất Lâm quan, đường công danh sự nghiệp của con giáp này thông thuận, đạt được nhiều thành tích đáng nể. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi vừa chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin thể hiện tài năng, không phải che giấu bất cứ điều gì nữa, thời của bản mệnh đã đến, Công việc có chiều hướng phát triển tốt là thế, song vận trình tài lộc của tuổi này có xu hướng giảm, kém sắc hơn so với tháng trước, khó tránh khỏi tình trạng tiền bạc hư hao. Thời điểm tài khí suy giảm này không thích hợp để mở rộng kinh doanh hay đầu tư quy mô lớn. Ở phương diện tình cảm, nếu đang mong đợi những khởi sắc mới, bạn có thể thất vọng vì mọi chuyện không có tiến triển gì đặc biệt trong tháng này. Người độc thân nếu muốn sớm có đôi có cặp cần tích cực và nhiệt tình hơn, với người tuổi ngọ đã có gia đình nên quan tâm nhiều hơn đến người bạn đời của mình. 8. Tử vi tuổi mùi Con giáp này đang có những lợi thế hết sức lớn lao trong tháng mới nhờ có sự hậu thuẫn của nhiều các tinh chiếu mệnh. Đây là một tháng mà sự dứt khoát và mạnh dạn sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn, đừng quên nhé. Tháng này dù không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng nhờ có những tiến triển tốt đẹp trong công việc nên hứa hẹn thu nhập của mệnh chủ vẫn tăng đều, tài chính được đảm bảo. Bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp ở thời điểm này, hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh ngoài sức mình kẻo cuối cùng việc nào cũng lỡ dở, thậm chí còn thua lỗ. Trong tháng mới, tuổi mùi có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình. Các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho những chú dê những mối quan hệ như ý. Về sức khỏe, bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua, Thay vào đó, hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn chưa đủ và ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe. Vì thế, đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân cần làm tốt chuẩn bị tâm lý bởi đây sẽ là một tháng nhiều thách thức và cả sóng gió với bản mệnh. Tháng này, bạn nhất định phải học cách giữ mình, tránh xa thị phi, tranh đoạt để không bị cuốn theo những vòng xoáy gây hại cho chính mình. Nhìn chung tháng này sẽ có nhiều việc không thực sự như ý, con giáp này cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề của chính mình hay do hoàn cảnh trước khi đưa ra lời phán xét. Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi, không ai hoàn hảo cả, miễn là là bản mệnh biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng. Trong tháng nhân duyên của tuổi này khá vượng nhờ mộc dục cát tinh mang tới, Cơ hội cải thiện tình cảm có nhiều nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những người đã kết hôn cần đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn hạnh phúc gia đình vì có thể sẽ xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của bạn. Sức khỏe của bạn không được như ý, nhất là những người bị bệnh mãn tính thì lúc này dễ trở bệnh. Bản mệnh nên sắp xếp công việc xong sớm để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ngoài ra, có âm sát hung tinh ảnh hưởng, chú ý họa huyết quang, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh cụ tái phát. 10. Tử vi tuổi dậu Tháng mới người tuổi dậu đón tháng mới với tâm trạng khá nhẹ nhàng và hân hoan khi vận khí trong tháng khá bình ổn, không có khó khăn nào quá lớn. Bạn có sự chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, nên dù có vấn đề nào xảy ra cũng vẫn tự tin để vượt qua. Với sự hỗ trợ của Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, công việc của con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại, dù có bạn cũng được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình, tháo gỡ vấn đề nhanh chóng. Đây là cơ hội thuận lợi để bạn học tập cách làm việc, kinh nghiệm của mọi người xung quanh. Tài lộc trong tháng cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên giúp bạn cải thiện cuộc sống. Con giáp này thoải mái hơn trong việc tiêu pha, mua những món đồ mình thích, Vận trình tình cảm của tuổi cũng dậu rất đáng mong đợi với những tín hiệu khả quan, nhất là đối với người độc thân, có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp, cùng quan điểm trong cuộc sống. 11. Tử vi tuổi tuất Tháng 11 này sẽ là một tháng vận trình của người tuổi tuất có không ít chuyển biến tích cực, nhưng mọi thứ sẽ diễn ra khá chậm, đòi hỏi bản mệnh phải thật sự kiên nhẫn và bền bỉ. Tháng này bạn ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc, tài lộc bị kìm kẹp, Buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý. Tình cảm thuận lợi cũng là một điểm sáng trong tháng của người tuổi tuất. Được các tinh che chở, người có đôi có thể sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân, gây dựng hạnh phúc từ gia đình nhỏ của riêng mình. Người độc thân cũng có nhiều lựa chọn đáng hứa hẹn. Sức khỏe của bản mệnh cũng đang ở mức ổn định, không có biểu hiện gì đáng lo lắng, tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà chủ quan. hãy duy trì lập lịch tập thể dục thể thao đều đặn để cơ thể quen với nhịp độ tập luyện thường xuyên. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi có thể gặp phải nhiều vấn đề bất lợi do cục diện tự hình thái tuế gây ra. Bạn cảm nhận khá rõ sự khó khăn trong tháng mới nhưng hầu như luôn phải tự thân cáng đáng, không gặp được bao nhiêu sự hỗ trợ từ người khác, Công việc bận rộn, bản mệnh chạy đôn chạy đáo lo công chuyện, áp lực từ cấp trên cũng không hề nhỏ. Với khối lượng công việc khá lớn, bạn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần làm việc ngoài giờ hoặc tăng ca. Vận trình tình cảm cũng vào lúc trầm lắng, bế tắc. Dường như công việc đã chiếm gần hết thời gian của con giáp này. Người độc thân cũng không còn những khoảng thời gian riêng tư cho bản thân nói gì để yêu đương. Trong khi đó người kết hôn lại có những mâu thuẫn do cuộc sống bị xáo trộn hoặc quan điểm khác biệt,